Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình Và trong video hôm nay mình sẽ cập nhật cho các bạn về tình hình 2 năm niềng răng của mình Và lý do mà mình không lên vô niềng răng đó bởi vì là từ tháng 5 năm ngoái đến tận bây giờ Mình mới chỉ đến nha khoa được đúng hai lần và lần thứ hai là <laughs> vào ngày hôm kia hôm qua thì mình cũng đã quay cái video niềng răng rồi nhưng mà nó gặp vấn đề về âm thanh nên là hôm nay mình phải quay lại một cái video khác cái lý do lớn nhất mà mình không đến nha khoa đó là bởi vì dịch và mình cũng lười nữa vì vậy nên là trong một năm qua thì răng của mình nó cũng không có quá nhiều thay đổi mình có lên trên mạng và xem một vài bạn liền răng á các bạn ấy điền trước mình một vài tháng hoặc là các bạn cũng điền sau mình nữa nhưng mà các bạn đều đã được tháo niền rồi còn mình thì không biết bao giờ mới được tháo luôn <laughs> nên là cũng khá là buồn nhưng mà biết sao bây giờ đã đâm lao rồi thì phải theo lao thôi về tình hình răng hiện tại của mình á đến hiện tại mình vẫn chưa nhổ xong răng nha các bạn mình vẫn còn một cái răng năm ở bên này bên trái chưa có nhổ và hiện tại thì mình có một cái răng khô ở hàm dưới bên phải nó đang nhú lên và mình nghĩ là chắc là cũng phải nhổ nó thôi <laughs> cái hàm bên phải của mình hiện tại thì đang kéo răng vào hàm dưới sẽ kéo trước nha sĩ có nói với mình là phải kéo hàm dưới trước rồi mới kéo hàm trên sau hôm bữa mình đến nha khoa thì nha sĩ có đeo chun chuỗi cả hàm dưới cho mình luôn để kéo hàm dưới vào lúc đầu kéo thì nó cũng khá là ê nhưng mà đến hôm nay thì nó đã đỡ hơn nhiều rồi còn hàm trên thì vẫn chưa có kéo gì hết à, ở trên hàm trên của mình còn có hai cái mini vis nữa mình đã sống với hai cái mini vis này được 2 năm rồi các bạn và thực tế thì khi mà gắn mini vis vào trong mồm nó không có đau hay là cũng không có vướng nữa các bạn mình đã ở cạnh nó 2 năm rồi <laughs> cái chuông chuỗi ở dưới hàm dưới á, mình thấy nó kéo khá là chậm bởi vì lần trước mình đến nha khoa sau mấy tháng trời mình không đến nha khoa thì hai cái răng cửa hàm trên của mình nó đã bị xa nhau ra và bác sĩ đã dùng chung chuỗi để kéo bốn cái răng cửa hàm trên của mình thì mình thấy là nó khít vào rất là nhanh và mình thấy được ngay lập tức luôn á chỉ cần ngày hôm sau thôi mình thấy nó đã khít rồi còn cái hàm chung chuỗi hàm dưới á mình để ý thấy là cái răng cửa ở dưới của mình nó vẫn còn từ bữa giờ là ba ngày rồi nhưng mà nó vẫn chưa có khít vào tất nhiên là cái việc đóng khoảng là cái thứ mà mình mong chờ nó phải đóng lẹ lẹ lẹ lẹ bởi vì khi mà mình cười lên ấy, nhìn cái khoảng ở răng mình nhìn nó rất là kỳ nên là mình hy vọng là nó sẽ đóng được sớm đến bây giờ sau 2 năm niềng răng á mình để ý thấy là cái răng cửa của mình á nó bị tụt xuống à ý là cái hàm của mình nó bị tụt xuống á khi mà mình cười lên nó hở lỡ rất là nhiều nó còn hở hơn cả trước đây nữa không vâng. trước khi mình niềng á nhưng mà nha sĩ có nói là bởi vì cái dáng răng của mình á nó bị ngắn nên là dù có đánh lún đó thì nó cũng không có cải thiện được nhiều mà mình chỉ có thể cải thiện bằng cách là mình cắt nướu thôi nhưng mình cũng đang khá là phân vân về cái việc đó bởi vì mình sẽ phải mất thêm tiền và sẽ bị đau nữa mình sẽ quyết định là xem mình có cắt nướu hay không đến khi mà mình tháo nền rồi á khi mà mình cắn lại á mình để ý thấy là cái hàm bên trái của mình nó trùng lên cái hàm dưới còn cái hàm bên phải á, nó vẫn chưa có trùng được bởi vì trước khi mà mình điền thì cái răng số 2 hàm trên của mình nó bị cục vào trong bây giờ thì đã được nó được đẩy ra ngoài rồi nhưng mà hai cái răng số 2 nó bị chạm vào nhau nên là nó không thể trùng khít lên được mình hy vọng là cái việc kéo hàm dưới vào thì nó sẽ làm cho cái răng hàm trên nó có thể trùng được lên cái hàm dưới còn hàm dưới bên trái của mình thì mình đã bị mất răng số 5 từ lâu rồi nên là kéo đóng khoảng rất là nhanh bởi vì nó đã khít vào từ trước đây rồi và bây giờ thì chỉ có chờ để kéo hàm dưới vào và nhổ răng năm ở bên trái này răng năm phía trên á, ở bên trái và kéo vào thì mình hy vọng là sau khi đã kéo hết răng vào nó sẽ có một cái sự thay đổi rất rất rất rất là lớn <laughs> khi mà nhìn ngang á, thì mình để ý thấy là nó đã bớt hô hơn rồi nhưng vẫn có thể th- thấy là vẫn còn hô chứ nó không có cái sự thay đổi rõ rệt giống như là một vài hình của các bạn mình đang chia sẻ trên mạng thì mình vẫn chưa thấy được vì vậy nên là mình phải tiếp tục chờ đợi thôi trước đây khi mà mình răng á mình rất là ngại ăn cũng như là ngại uh, uống nữa cơ nhưng mà trong cái quá trình dịch á thì răng của mình nó bắt đầu nó cứng lại hơn á và mình ăn rất là nhiều mình ăn những cái món mà một năm trước đây mình không dám ăn mình ăn những món cứng và mình uống trà và uống cà phê rất là nhiều <laughs> vậy nên là uh, răng của mình nó bắt đầu nó vàng đi rồi nhưng mình nghĩ nó cũng không phải là vấn đề gì quá lớn cả bởi vì sau khi mà mình tháo đường ra mình có thể đi tẩy trắng răng thì nó cũng sẽ không có bị vàng nữa còn về vấn đề ăn uống thì sau khi mình nghỉ dịch mình thấy mình bắt đầu cố chấp hơn rất là nhiều mình bắt đầu ăn những món cứng và mình cắn các loại hạt luôn á mình cắn nước đá các thứ và bởi vì mình có thể ăn được những cái món như vậy nên là khi mà mình đến nha khoa mình lại bắt đầu có suy nghĩ là nếu như bây giờ mình đi xít răng thì nó sẽ bị đau và mình sẽ không thể ăn được những món đó vậy nên là nó cũng là một phần là mình không đến nha khoa thường xuyên <laughs> nhưng mà cái giai đoạn nghỉ dịch đó nó cũng làm cho mình có một cái sự dũng cảm hơn á đến tận bây giờ khi mà mình siết răng xong á một hai ngày sau đó là mình đã tập tập ăn tập nhai lại rồi còn trước đây á, thì gần như là trong một tuần sau khi mình đi set ăn á mình chỉ có ăn cháo thôi các bạn à còn một cái chuyện nữa là nếu như mà ai đã nói đến việc mà đi niềng răng á sẽ bị sụt cân á trước đây mình cũng nghĩ như vậy niềng răng sẽ bị sụt cân nhưng mà sau cái quá trình 2 năm rồi và nhất là cái giai đoạn nghỉ dịch nữa cái thời điểm đó mình ăn rất là được và mình lên tới gần 50 kg nữa các bạn cả cuộc đời mình chưa bao giờ mình thấy mình lên bàn cân và nó nhảy đến con số đó luôn á vì vậy nên là không có nghĩa là các bạn niềng răng và các bạn ờ, sẽ bị sụt ký đâu nha đó là những cái chia sẻ của mình về hai năm đường răng hiện tại thì mình không thấy được những cái sự thay đổi nào quá rõ rệt hết có nghĩa là khi mà mình nhìn thấy nó hàng ngày mình sẽ không thấy quá nhiều sự thay đổi nhưng mà khi mà mình nhìn lại cái hình ảnh của mình trước đây mình có thể thấy cái sự thay đổi nó rõ ràng hơn và mình hy vọng là đến cuối cái hành trình mình răng này mình sẽ hài lòng và mình sẽ được thỏa mãn với những gì mà mình công sức tiền bạc và cả cái những cái đau đớn mà mình ừ, trải qua nữa à, những cái chia sẻ này của mình đó thì nó cũng chỉ là một cái trường hợp cái case của mình thôi nếu như mà các bạn đang có ý định đi niềng răng á thì mình nghĩ là các bạn nên đi sớm nhất có thể làm sớm thì sẽ đẹp sớm thôi không phải là mình cái trường hợp của mình bị lâu thì các bạn cũng sẽ bị lâu như vậy nó còn tùy thuộc vào bản thân bạn cũng như là trường hợp răng của bạn khó hay dễ và cái phát đồ chỉnh nha của uh, ờ, nha sĩ nữa vì vậy nên đừng xem cái video của mình là một cái chia sẻ tiêu cực nếu như các bạn đã có ý định đi niềng răng thì hãy đi đi nhé ok và đó là tất cả những chia sẻ của mình về hành trình sau 2 năm niềng răng mình hy vọng là cái video này một phần nào đó giúp ích cho các bạn Nếu như các bạn thấy thích video này đừng quên like cũng như là subscribe channel của mình Để chúng ta có thể được gặp nhau nhiều hơn Rồi mình sẽ sớm gặp lại các bạn trong những video tiếp theo Bye bye